còn em thì sao anh là em còn em thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nghe câu đó anh hững hờ quá nên em mới sợ bơ vơ đợi chờ đôi mắt ngon anh lại gùng ngó sang em thận thờ bơ phờ đôi mắt mờ em đã cô đôi thấy đây mạnh mẽ hơn vì em sợ cô đơn nói yêu mơ hồng it, baby Em đã cô đôi thay lên mạnh mẽ hơn Vì em sợ cô đơn Là khi những nỗi nhớ như sóng Xô nơi đây từng cơn Là khi anh cười thôi nên anh trong em nhé baby